Ra ngoài chơi Dẫn tôi và thiếu gia đi chung thì hai người mới vui Cậu ở đâu chui ra vậy Nghe được cái gì rồi Thiếu gia nhà tôi nói Đây là gặp gỡ Thiếu gia nhà cậu làm sao biết cậu sẽ gặp chúng tôi chứ Thiếu gia nói Tôi và tiểu ma qua sẽ gặp nhau Dân yên tiểu thơ cô đừng bắt bẻ tôi nữa mà Tiểu ma qua Em xem mụn nhọt của em kìa Ngày càng dở mồm dở miệng Em cai quản cho kỹ đi Nếu không sau này em sẽ chịu khổ đó Mụn nhọt Quỳnh lại đắc tội với tiểu thơ nhà muội nữa rồi Không biết nói chuyện thì đừng nói chuyện Vậy ta đi theo hai người nha Tiểu ma qua Lần trước ta thấy con người làm một chiếc thuyền gỗ lớn như vậy nè Thật sao Chúng ta qua đó đi Mùi thơm này ở đâu ra vậy nhiều bướm quá Đi, đi thôi Có đẹp không Nhìn cho kỹ đi Có lẽ còn có bất ngờ khác Đây không phải ngọc bội bị cha tôi thu hồi rồi sao Không sai Tôi đã tìm cha cô lấy lại Đồ cũng thu hồi rồi Sao cha tôi có thể trả lại chứ Ông ấy không xem trọng đứa con gái này nữa sao Dân yên Cô không thể trách dân tướng quân Là tôi liều chết bám theo Cha cô bất đắc dĩ mới trả lại cho tôi Có trả hay không Là chuyện giữa huynh và cha tôi Tôi không muốn biết Nhưng mà Huynh lại đem nó ra đây làm gì Ý nghĩa của nó đối với tôi Cũng chỉ có bản thân tôi mới hiểu rõ nhất Dân yên cho nên hôm nay tôi mới mượn qua làm mai Hy vọng cô có thể tiếp nhận tâm ý của tôi Đây là chuyện giữa cha huynh và cha tôi Không tới phiên chúng ta làm chủ Tuy là nói vậy Nhưng mà tâm ý của tôi Cũng chỉ có miếng ngọc này mới có thể biểu hiện Dân yên Cô có hiểu được không Thời tiết này Sao lúc nãy còn có bướm nữa chứ là tôi vận chuyển từ phía Nam qua đây Luôn nuôi nó ở trong phòng ấm Quỳnh tốn nhiều công sức như vậy Là muốn làm gì chứ Vì lấy nụ cười của Hồng Giang Tiên lạc Phạm Giang, Hồ điệp mỹ nhân Tình này cảnh này Khó mà cầu được Huynh tốn nhiều tâm tư Biểu hiện ra bề ngoài lớn như vậy Dân yên tôi lại không phải là cô gái tục thế tầm thường Không sai Cũng chỉ có tiếng sáo và bướm Mới xứng với dân yên cô nương Cao công tử biết thổi sáo hồi nào Sao tôi không biết Nguyệt sắc thời cũ Mấy lần chiếu tới mình Thổi sáo bên mai Kêu gọi người ngọc Mặc kệ Nghèo hèn giàu tốt xấu Dân Yên cái tốt của Phúc soái Còn đang đợi cô từ từ phát hiện Hữu Dực nghe tôi nói Nếu bây giờ huynh không lấy được thuốc giải nhiều nhất là 5 ngày Sẽ độc phát thân vong Tôi biết Chết qua như vậy Sự nhẫn nhục phụ trọng Trong bao nhiêu năm nay Có đáng không Nhưng tôi không xứng sống tiếp Huynh cần phải sống Chỉ có sống Mới có thể đối phó kẻ địch của Huynh Thân thể tàn phế của tôi Còn có thể làm gì được chứ Trở về bên cạnh cao hướng thiện Coi như tất cả chưa từng xảy ra Nó vẫn không chịu tha thứ cho tôi Cho huynh ấy một thời gian Trở về chỗ của Cao Hướng Thiện Nhất định phải ngụy trang tốt cho mình Đừng để bại lộ Nếu không Tới lúc đó sẽ hại bản thân huynh Cũng hại luôn tả phi Tôi cũng đã ngụy trang mười mấy năm rồi Còn để ý mấy ngày sao Đừng bao giờ nghĩ chết chung với hắn Lão hồ ly đó Chỉ dựa vào một mình huynh Khó mà có thể có cơ hội giết hắn Rốt cuộc cô là ai Tôi là ai không quan trọng Quan trọng là Tôi biết phải làm sao Hôm nay Quynh chọn nói ra sự thật Chứng minh Quynh không phải là người tham sống sợ chết Tôi tin Quynh có nỗi khổ Tôi từng hứa với cha Nhất định phải bảo vệ đệ đệ của chủ nhà Quynh làm được rồi Cho nên Cho nên Tôi nghe theo tất cả sự sắp xếp của Cao Hướng Thiện Nhưng mà Chuyện giết người Tôi chưa từng kêu tả phi nhúng tay vào Một mình tay tôi dơ thì đủ rồi Tôi không thể để tả phi Cũng trở thành công cụ giết người Của Cao Hướng Thiện được Không có hữu dực huynh Sẽ không có tả phi của hôm nay Đây là những lời mà tả phi từng nói với tôi Tả Phi Đệ đệ tốt của tôi Hữu Dực Tin tôi đi Trong lòng Tả Phi nhất định hiểu rõ Chỉ là huynh ấy nhận chặt làm cha mười mấy năm Huynh ấy còn thời gian Nhưng tôi không còn thời gian nữa Tôi nói nhiều như vậy Huynh còn chưa hiểu sao Tôi không thể giống như một con chó Đi cầu xin thuốc giả với cao hướng thiện nữa Tôi không làm được Tôi không làm được Vì Tả Phi Nếu luôn người thân duy nhất của huynh ấy cũng bỏ huynh ấy mà đi Huynh ấy nhất định sẽ đi tìm cao hướng thiện quyết tử một trận Cẩn thận Tả Phi À? Hữu dực à Lúc nãy đại nương đã khuyên hai người rồi Nhất định phải khống chế tâm trạng của mình Cẩn thận Tả Phi Tả Phi Cậu đi mấy ngày thì phải sống tốt mấy ngày đó Đại nương Xin yên tâm Con nhất định sẽ bình an trở về Còn dẫn tam lục về cho bà Tam lục Tam lục của tôi Tả Phi Cậu nhất định phải cẩn thận đó Đại nương cũng không có gì đáng tặng cho hai người Tôi có làm hai đôi giày mới Hai người đem theo mang trên đường đi Đại nương Cảm ơn bà Một mình huynh có được không Cô ở nhà chăm sóc tốt cho đại nương Còn có phúc soái Nó vô tội Tôi biết huynh đang lo lắng cái gì Cô chắc chắn tôi làm vậy là không sai chứ Chỉ có hữu vật trở về bên cạnh cao hướng thiện mới có thuốc giải Nhớ kỹ Huynh không được nóng nảy hành sự Tôi biết Bây giờ còn chưa tới lúc quyết tử một trận với cao hướng thiện Tả Phi Thật sao hữu dực, sở nguyệt Sự lừa gạt bao nhiêu năm nay không phải một sớm một chiều có thể quên đi Được rồi Tôi đi trước Cô tự bảo trọng Tả Phi Nhớ kỹ Nhất định phải dẫn Tam Lục Bình An về đây Tôi Và Đại Nương Ở đây đợi huynh trở về ừ. phi Nhất định phải nhẫn nại Đừng sơ ý hành sự Nhớ kỹ Hữu Dực Sao lại như vậy Hữu Dực ca bị thương nặng Người đâu Dẫn Hữu Dực xuống dưới nghỉ ngơi Đại đại nghĩa phụ Người gặp Hữu Dực ca Có phải có chuyện còn chưa làm không Có chuyện gì còn chưa làm à Chuyện gì chứ Ý của Hài Nhi là Hổ Dực ca bị thương nặng Có cần mời Lan Trung xem thử không Ta biết rồi Hổ Dực à Con luôn xuống nghỉ ngơi đi Ta và Tả Phi có chuyện muốn nói Nghĩa phụ Người có chuyện muốn căn dặn Cần gì phải giấu Hữu Dực ca chứ Ta làm gì có lý do của ta Hải Nhi chỉ muốn người quan tâm hữu dực ca nhiều hơn thôi Ta biết rồi, ta sẽ quan tâm Hữu dực à Ta luôn quan tâm con Luôn đi tìm con Phi Nhi à Con là nghĩa tử mà ta thương nhất Nếu hữu dực đã tìm được rồi Vậy thì con đi làm việc mà con nên làm đi Giết chết Trần Tam Lục Phi Nhi Hà Nhi biết nên làm sao Sao hả Ngươi còn muốn về đây Không phải là vì cần thuốc giải này sao Ta tọa nguyện ngươi Ngươi sống qua hôm nay có ích gì Mạng của ngươi ở trong tay ta Ngươi có biết không Ngươi đừng quên Bắt đầu từ khi mất tích Tới khi tả phi chống đối lại ta Ta đã biết Trong đó nhất định có ẩn tình Ngươi và Tả Phi đều là nghĩa tử Do một tay ta nuôi lớn Truyền thụ các ngươi võ nghệ cả người Các ngươi lại dám trở mặt làm thù với ta Ngươi không nói chuyện thì còn có thể sống được một lúc Bây giờ nói chuyện được rồi Tùy lúc cũng sẽ mất mạng Vậy Vậy tại sao ông còn phải cứu tôi Tha ngươi một mạng ắt có lúc dùng đến Cũng đi cả ngày rồi Cậu không mệt sao Vậy thì ngươi không hiểu Quá trình tặng quà cho con gái Bản thân chính là một loại hưởng thụ Thiếu gia Cũng chọn nửa ngày rồi Chúng ta cũng mệt lắm rồi Dân yên cô nương lại không biết Bụng nhọt à Ngươi nói ngươi theo ta lâu như vậy Vẫn còn ngu ngốc như vậy Không có tiến bộ Có một số phụ nữ Sẽ để ý ngươi tặng gì Còn có một số phụ nữ Sẽ để ý ngươi tặng như thế nào Có khác biệt gì sao Dĩ nhiên là có khác biệt rồi Ta nói ngươi biết Hai chữ phụ nữ này Cả đời ngươi cũng không học biết được đâu Thiếu già theo tôi thấy Chúng ta tặng cổ cho báo đi Dung tục Vậy thì tặng yên chi thủy phấn Tầm thường Vậy thì mua tơ lụa cho cổ làm y phục mới Quá tầm thường Thiếu già Cái này không được cái kia cũng không được Vậy tôi hết cách rồi Bán trâm đây Bán trâm đây Trâm mã não thượng hảo đây Đến đây xem đi Vị công tử này Xem thử đi Sao hả Mua một cái đi Ông chủ tôi lấy cái này Nói hơn nửa ngày Thiếu già không phải một cây trăm thôi sao Có gì lạ chứ Lạ là lạ ở hai chữ chính tay Là ý gì Mụn nhọt à Bây giờ ngươi đến tiệm châu báu Mua mấy viên mã não đỏ thượng hảo Còn có mấy viên phỉ thúy gì cho ta Làm gì chứ Ta muốn từ đầu làm lại cái trăm này Để dân yên cảm nhận được Quá trình mà ta chính ta làm quà cho cổ Cao Cao lắm Vì dân yên cô nương thật là lên trời xuống đất không có gì là không thể Ngươi học hỏi thêm đi Nè Đi sớm về sớm Chúng ta gặp ở phủ tướng quân Được mà não đỏ Phỉ thúy xanh Tôi sẽ về ngay Cảm ơn Cảm ơn Cao Phúc soái Lần trước ta cho ngươi sống tiếp Lần này Ta bắt ngươi sống Không bằng chết Hai vị đại gia đường rộng như vậy Sao hai vị phải ép tôi mà đi chứ dạ vâng, Hay là hai vị đi trước đi <laughs> Hai vị ờ, muốn dẫn tôi đi đâu Đại Hiệp Hai vị đại hiệp Hai người dẫn tôi đi đâu vậy Hai vị đại hiệp Số cuộc hai người muốn dẫn tôi đi đâu Đại hiệp Tôi có quen hai người không Đại hiệp Nguyệt cô nương Sở Nguyệt cô nương Cô đến phòng phu nhân làm gì Tiểu ma qua Quốc ức cho cô rồi Sở Nguyệt, mẹ có theo áo yếm cho ba tỷ muội con nè Cái này là của Sở Nguyệt, có thích không? Dạ thích Cái này là của Sở Dân Có thích không con? Dạ thích Cái này là của Sở Tinh Của Sở Tinh nè Cha dạ. yeah mẹ Cuối cùng con tìm được dân muội muội của con rồi Khải bẩm tướng quân Đội hộ vệ của dân phủ đã tới cửa lớn của trấn quan hiểu rồi Tiết dương gia còn nửa canh giờ nữa sẽ tới đây Tốt Đây là vinh dự của dân phủ, Tuyệt đối không được có nửa chút sơ sót Dạ tướng quân Lão gia Tôi kêu tiểu ma qua đi lấy khăn tay Sao nó còn chưa về nữa Mẹ, mẹ yên tâm đi Tiểu ma qua nhất định là bị chuyện gì đó làm chậm trễ Mẹ xem, mụn nhỏ còn ở đây mà Sao không thấy bóng của Phúc Soái ở đâu vậy Mụn nhỏ Mau gọi chủ nhân của ngươi đến đây Hôm nay có khách quý đến nhà Ta phải đích thân xưng Dương Nghĩa Chỉ hôn cho Phúc Soái về dân yên Cha, cha nói gì vậy Bụng nhỏ Cậu sao vậy Đứng dậy hãy nói Thiếu gia nhà tôi Thiếu gia nhà tôi Thiếu gia nhà cậu sao hả Thiếu gia nhà tôi Biến mất rồi Biến mất Cái gì Bụng nhỏ Người mau nói ra cho ta Không được có nửa chút che giấu Tôi và thiếu gia cùng đến thị tập Kết quả thiếu gia nhìn thấy một món quà Muốn tặng cho tiểu thơ Sau đó chúng tôi chia ra Sau khi chia ra Thì tôi đến một tiệm châu báu Nói trọng điểm Nói trọng điểm Trọng điểm chính là Tôi có hẹn với thiếu gia trong vòng một nén nhang sẽ gặp ở nhà nhưng bây giờ tôi không tìm thấy thiếu gia nhà tôi nữa Nhà trước nhà sau tôi cũng tìm rồi Chỉ là không tìm được thiếu gia Sư gia Dặn xuống Phát động tất cả mọi người Lục xét mỗi một góc của dân phủ Dạ, dạ. Yên nhiên không sao đâu Có lẽ Phúc soái tạm thời có chuyện nên về trễ thôi Lúc trước phú soái từng bị hạ độc thủ Mọi người vì một lòng của huynh ấy Không có phát hiện người hạ độc là ai Bây giờ huynh ấy không thể bị người hạ độc đó Tiêu rồi Thiếu gia nhất định bị kẻ xấu bắt đi rồi Mau mau mau Mau mau Con rể của tướng quân bị mất tích rồi Mọi người tỉnh táo tinh thần Nhất định phải tìm cho được Cái gì Phúc soái biến mất rồi Có thích khách Người đông Bảo vệ phu nhân và tiểu thơ Đuổi theo ở bên đó Đuổi theo bắt thích khách Mau mau mau mau Đứng lại Đứng lại Đứng lại Lão Giang Ông nói dân phủ lớn như vậy sao lại có thích khách chứ Báo cáo tướng quân Thích khách chạy thoát rồi Cốn kiếp nuôi đám vô dụng các người có ích gì Tiếp tục xét cho ta Dạ Tướng quân Thật ra thích khách thì lạ thật Tại sao sở nguyệt cô nương chỉ vào phòng của mẹ chứ Số cuộc là tại sao Thật ra cổ đã ăn cắp Phu nhân dạ. Y Nhi Sở nguyệt đó theo lẽ lai lịch bất minh Trước giờ cha đã thấy ngứa mắt rồi Đi rồi cũng tốt Con không cần nghĩ nhiều Không cha Sở nguyệt cô nương cũng từng giúp con rất nhiều Mẹ cũng từng nói Trong phòng không có đồ gì quý giá bị mất cho nên có lẽ sở nguyệt cô nương không phải vào đây ăn cắp Y Nhi Lời nói của cha con nghe không hiểu sao Con không cần bận tâm nữa Cha tự biết Sắp xếp thỏa đáng Con phu nhân à Theo ta ra ngoài tiếp giá Cha Cha Con ở lại trong nhà Đừng ra ngoài nhưng cha con, con vẫn phải ra ngoài tìm được phúc soái Không được không mai con ra ngoài gặp được Phu nhân Yên nhiên, Chuyện tìm Phúc soái Cha tự biết để trong lòng Không cần một cô gái yếu đuối như con ra mà Cha Cha cho con đi đi Không được Người đâu Dạ Canh chừng tiểu thơ cho tốt Không được rời khỏi dân phủ một bước Dạ Cha Sao cha kỳ quá vậy Bà là ai Cứu tôi với Cứu tôi với Ta khuyên ngươi đừng uổng phí hơi sức nữa Sao lại là bà Người đàn ông lúc nãy Không thể lại là bà giả dạng chứ Đây không phải Đều nhờ cha ngươi ban cho sao Nếu không phải hắn làm cho ta ra nông nổi này Ta cũng không cần phải thuê người bắt ngươi Độc châm của bà lần trước xem chút lấy mạng của tôi Lần này bà định muốn sao đây Đứa con tốt biết mấy Đáng tiếc Ai cho ngươi có một người cha tốt Muốn trách Thì trách Đông Phương bất hối đi Nếu không phải hắn Ngươi cũng không trở thành con dê thai tội Đông Phương bất hối là ai Cha tôi không phải là Đông Phương bất hối Hắn có quá thành cho ta cũng nhận ra hắn Cao Hướng Thiện Chính là Đông Phương bất hối Không Cha tôi không phải là Đông Phương bất hối Bà nói láo Xem ra ngươi còn nhiều chuyện không biết lắm Không sao Ta sẽ từ từ lấy máu của hắn Cắt từng miếng Từng miếng xuống cho ngươi xem Tôi nói bà biết Chuyện của cha tôi ở trên giang hồ tôi không biết gì cả Bà đừng nói vậy. Tôi thật sự không biết gì cả Ngươi biết cũng được, không biết cũng được Lời nói láo Sẽ có một ngày bị dạch trần Nếu cha tôi không tìm được tôi Nhất định sẽ phái rất nhiều người đến tìm tôi Còn có Nghĩa huynh của tôi tả phi Huynh ấy võ công cao cường Bà không đánh lại huynh ấy đâu Trong sơn động này Không có một bóng người Ta thấy ngươi mọc cánh cũng khó bay Vậy rốt cuộc bà muốn sao Ta muốn sao à Hỏi hay lắm Ta muốn bắt cha ngươi Chính mắt nhìn thấy ngươi Bị ta hành hạ Bắt hắn Chịu nỗi đau mất con Tôi cầu xin bà Bà tha cho tôi đi Tha ngươi Vậy không phải làm lợi cho lão tặc Đông Phương bất hối sao Ta phải từ từ hành hạ ngươi Nhìn ngươi Sống không bằng chết Bà tha cho tôi đi Cha tôi thật sự không phải là Đông Phương bất hối Tha cho tôi đi Tôi xin bà tha cho tôi đi Tha cho tôi đi Bà đừng đi Tha cho tôi đi Đại nương Sở Nguyệt Cô về rồi à Sao bà bất cẩn quá vậy Không sao Sở Nguyệt Tôi nói cô biết Hôm nay tôi luôn tâm thần bất định Hình như có chuyện gì sắp xảy ra Đại nương Không sao đâu Bà nhất định là nhớ Tam Lục quá thôi Yên tâm Có tả phi ở đây Quân ấy nhất định sẽ dẫn Tam Lục trở về Sở Nguyệt Đại Nương là người từng trải Nhìn thấy cô và Tả Phi như vậy Đại Nương đau lòng lắm Đại Nương Con và Tả Phi chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng Trong lòng cô có cậu ấy thì đủ rồi Đại Nương Tả Phi không phải tam lục Chúng con đều biết quá nhiều Gánh nặng cũng quá nhiều nếu phía trước đã là vực thẳm dạng trượt Thì hạ tất bước ra thêm một bước Khiến cả hai đau khổ Đây chính là nguyên nhân khiến cô cả ngày không vui Đại nương, cô không thử làm sao biết kết quả chứ Có lẽ ngày mai Con và huynh ấy Sẽ đối diện với sinh ly tử biệt Vì không đau lòng Con thà là không động tĩnh Sở Nguyệt Cô đừng học theo đại nương Chịu khổ cả đời Mong đợi cả đời Hận cả đời Đại nương Bà có từng vui không Ít nhất nếu từng được vui Vậy thì đủ rồi Đủ thật sao Sở Nguyệt Có lúc Mong nhớ cũng là một loại hạnh phúc phụ Ngồi đi Sư phụ Không ngờ Người cũng trở về trấn quan hỷ Uống trà Sư phụ Người hẹn con đến đây Có phải có chuyện gì muốn căng dặn không Sở Nguyệt Mấy ngày không gặp Tính cách con nóng nảy hơn nhiều Sư phụ Sao hả Ta không thể gì tìm con Mà đến trấn quan hỷ Nói lại tình nghĩa sư đồ của chúng ta ngày đó sao Là đồ nhi hơi lỗ mạng Các muội muội của con Con tìm đến đâu rồi Phiền sư phụ bận tâm Con nghĩ không bao lâu nữa Chính là lúc các tỷ muội con nhận nhau Cả ngày con ở chung với đám tay sai của Cao Hướng Thiện Ta tưởng con đã sớm quên đi chuyện tìm người thân rồi chứ Sư phụ Thì ra người đã về trống quan hệ này từ lâu Tại sao hôm nay mới gặp con Lúc con nồng tình mật ý với tên sai đó Sư phụ rất ngại quấy rầy Không sư phụ Người hiểu lầm rồi Tả Phi cũng là một người bị hại vô tội Người có liên quan đến Cao Hướng Thiện Đều phải chết Hôm nay nếu đã nói tới đây rồi Đồ Nhi Đúng lúc có một chuyện Muốn hỏi sư phụ Quanh đi quẩn lại Cũng chỉ có mấy người mà thôi Sư phụ Nếu người đã về trấn quan hỷ từ sớm Thì người nên biết Con trai của Cao Hướng Thiện cũng ở đây Vậy gần đây Cao Phúc soái mất tích Có phải do người làm không Sở Nguyệt Nhiều ngày không gặp Cánh của con cứng rồi Dám nói chuyện với ta như vậy Sư phụ Cao Phúc soái thật sự vô tội Xin người tha cho hắn đi Đồ Nhi đã nói Thù hận giữa người và cao hướng thiện Đồ Nhi sẽ giết người kết liễu Theo con nói vậy Con đã nhận định là ta bắt cóc cao phúc soái hả Đồ Nhi không dám nghĩ vậy Nếu ta thật sự bắt cóc tiểu tử đó Ta còn đến đây gặp con sao Hơn nữa Nếu tiểu tử đó thật sự lọt vào tay của ta Ta sớm một đao kết liễu hắn Còn tới phiên con đến chất vấn ta sao Ta chúc con Sớm ngày nhận lại các mùi mùi của con Ta đợi con Và các muội muội của con Đây là lá thư mà ta lượm được ở trước cửa tiêu cục tứ Hải. Cái tên hữu dực này Rất quen tai Tiêu cục tứ hải Hữu dực Người đã biết từ sớm Sao còn đến hỏi con chứ Ta chỉ biết Con từng nói với ta Muốn thay ta giết lão tặc này Vậy tại sao người Còn đưa thư cho con Tôi đã bại lộ Hữu dực Tả Phi Tả Phi À. Cuối cùng chúng ta lại à? về tới trấn quan hỷ rồi Thiên tiêu Kêu họ đi mở cửa Không phải bà sốt ruột muốn gặp à, ờ, ờ, cặp đệ nhà bà sao Phải tôi Tôi Tôi nghĩ Cặp đệ nhà tôi Có lẽ Đang ở nhà của Tam Lục Tôi thấy hay là chúng ta đến khu rừng tìm họ đi Đi đi đi Đừng đi mà Thiên tiêu à Chúng ta vẫn là vào tiêu cục trước đi ờ, Cái này Không thích hợp cho lắm Cũng mệt cả ngày rồi Bà không thể không cho tôi vào nhà uống miếng nước chứ Không đâu không đâu không đâu Ông hiểu lầm rồi Đây Đây là nhà của tôi lúc trước Nhưng mà Là nhà của bà lúc trước Vậy còn bây giờ Không giấu ông nữa Đợi tôi Đợi tôi gõ cửa Ông sẽ biết ngay Nói không chừng Ông còn có thể giúp tôi cướp lại căn nhà này Mở cửa Mở cửa Mở cửa đi Đại nương Bà phải nhớ Đừng cho người lạ tùy tiện vào nhà Mở cửa Mở cửa Mở cửa Hình như không có ai ông treo từ g i à o đi, mau lên đi, mau lên đi mà. 我从第一眼见就被你吸引。上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？我的妈妈。两无半点差别，楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此离世，云野和娘一样的背影。 没事吧？你不要吓我！你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说。基地，基地，父山，我求求你，不要这样的惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！福山，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师傅。主任，我什么都没有。 三月，我只喜欢你， <laughs> 我也要你只喜欢我。不得了大嫂，花生啊是要早生贵子。老爷，没看见，没看见啊！云爷，我这一辈子都不会再错过你。主月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。